Thời tiết mưa nắng thất thường khiến bạn mệt mỏi mỗi khi thu dọn số lượng lớn thóc khô để đóng vào bao. Diện tích phơi quá lớn làm bạn mất nhiều thời gian thu dọn hàng ngày. Bạn phải bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê nhân công. Đừng vội lo lắng, bạn có thể loại bỏ hoàn toàn những khó khăn mệt mỏi của việc thu thóc bằng sự hỗ trợ đắc lực của máy hút thóc đóng bao 3A, một sản phẩm đầy tiện ích của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú. Máy hút thóc đóng bao mang thương hiệu 3A sử dụng đầu nổ chạy bằng xăng vừa tiết kiệm vừa an toàn. Kích thước dài rộng cao là 1400 x 1220 x 1280 mm, vô cùng gọn nhẹ. Chiều cao không quá một đầu người trưởng thành, vì vậy rất thuận tiện cho việc điều khiển, cất giữ và bảo quản. Trọng lượng máy không quá lớn nên việc di chuyển máy khá dễ dàng đối với người sử dụng. Đặc điểm nổi bật của máy chính là khả năng thu được nhiều loại nguyên liệu vào bao một cách nhanh chóng với công suất 4,5 kW, năng suất hoạt động của máy đạt đến 3.500 đến 4.000 kg trên giờ. Để vận hành máy, bà con thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Lắp miệng bao và đầu kẹp. Bước 2. Mở van xăng và le gió. Bước 3. Bật công tắc và khởi động máy bằng cách kéo dây giật nổ. Bước 4. Hạ máy xuống bằng cách rút chốt và đưa cần gạt số 8 lên. Lưu ý có thể điều chỉnh khe hở của trội bằng cách vặn núm điều khiển. Bước 5. Tăng ga máy hoạt động. Bước 6. Đẩy cần ly hợp lên và để máy chạy. Nhấn nút hãm ở đầu cần ly hợp và đẩy nhẹ cần lên phía trên để máy có thể tự di chuyển hoặc dừng để thay bao. Người sử dụng nhẹ nhàng đưa máy về phía trước. máy hút thóc đóng 33A dùng cho một người lái di chuyển dễ dàng trên diện tích lớn, bằng phẳng. Chiếc máy sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Tích hợp hai chức năng trong một, cùng một lúc máy hút thóc đóng 33A vừa có thể thu gom thóc, vừa có thể đổ trực tiếp vào bao. Cho năng suất vô cùng lớn từ 3.500 đến 4.000 kg trên giờ, tương đương mức thu dọn của hơn chục nhân công làm liên tục trong nhiều giờ. Ngoài ra, máy được cấu tạo với bộ ly hợp và hộp số, có thể đóng ngắt thông qua cần ly hợp, giúp cho máy chạy một cách tự động trong quá trình vận hành mà người dùng không cần phải sử dụng đến sức đẩy. Việc sử dụng máy hút thóc đóng 33A sẽ giúp bà con tiết kiệm tối đa thời gian, công sức và chi phí thuê nhân công. Chỉ trong một lần sử dụng, bà con đã có thể thu dọn hàng tấn thóc trong thời gian vô cùng ngắn mà không còn phải phụ thuộc vào không gian và thời tiết. Sau khi sử dụng, bà con vệ sinh máy bằng cách dùng chổi quét sạch lớp bụi bẩn bám vào máy hoặc lau bằng vải ẩm. Khi sở hữu chiếc máy hút tóc đóng bao 3A của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú, bạn sẽ nhận được chế độ bảo hành dài hạn theo quy định của công ty. Hãy đến với chúng tôi để sở hữu những sản phẩm tốt nhất với một dịch vụ chu đáo nhất. Phương pháp đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422 050505 ở khu vực miền Bắc và 098 493 0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn và đặt hàng thuận tiện. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Chúng tôi sẽ vận chuyển hàng miễn phí tại các bến xe trong bán kính 15 km tính từ kho hàng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A. Điểm tựa thành công